lá ngô đông rơi xưa hoàng thành mong manh đã bao mùa sương thấm gió quyện nấm thơm có hay bàn tay đọng nước mắt phút giây kiệu cười tình ai ngọc trong chi nước mùa xuân phai mưa khẽ môi cười trôn sâu lệ sâu tâm tư đã bao mùa xuân thấm gió quyện nấm thơm hoàng hôn ngọ môn thâm áo ngô đồng ơi thấu tình ta cuối đoạn trường lá thấp thoáng giang nơi đã cũ khi qua khung cửa mới dứt vạn lần thương người đã cũ trên son môi người mới yêu dấu ta mang lá ngô đồng nhẹ rơi vì ai đứng đó trăm năm có thấy đau lòng chỉ cần một nụ khẽ môi cười trôn sâu lệ sâu tâm tư nhã nhạc buồn ai hát giữa đoạn tơ lòng hoàng hôn ngọ buồn thâm áo ngô đồng mời thấu tình ta cuối đoạn trường lá thấp thoáng sang ai tình đã cũ khi qua khung cửa mới dứt vạn lần thương người đã cũ trên son môi người mới yêu dấu ta mang lá ngô đồng nhẹ rơi vì ai đứng đó trăm năm có thấy đau lòng chỉ cần một nụ hôn ấy ưng vẹn mình yêu rất yêu ngàn đau vẫn đau chữ tình nghiến dấu đậm sâu người ở đây chút thôi khi mùa lá ngát xanh rời xa mãi tình đã cũ khi qua khung cửa mới rước vạn lần thương đã cũ trên son môi người mới yêu dấu ta mang lá ngô đồng nhẹ rơi vì ai đứng đó trăm năm có thấy đau lòng chỉ cần một nụ hôn ấy ân vẹn nguyên chỉ cần một nụ hôn ái ân vẹn